Rồi, xin chào anh em đã đến với kênh của Cực Lộc. Thì hôm nay à, bên à, cơ sở của Cực Lộc thì chuyên cung cấp các loại đồ chơi bịp của năm 2021. Đó, thì cũng đã lâu rồi Cường chưa làm video. Thì hôm nay Cường giới thiệu sơ về sản phẩm bên cơ sở của Cường. Bên cơ sở Cường chuyên cung cấp tất cả các loại bầu cua bịp của năm 2021. Thứ nhất là tem nè anh em nha. Tem anh em nhìn nha, bao khỏi lo. Tem là bên mình rất là nhiều chuyên cung cấp các tem nhãn mát cho anh em. Đó, cái thứ hai nữa là hộp đó hột bên mình thì làm cực kỳ đẹp anh em nha đây là hộp 5 năm đấu trường chống thầy thợ đó anh em khỏi lo vấn đề này hộp bên mình là bao bao bao phê đó thứ hai nữa là bên mình còn chuyên cung cấp cho anh em các trò chơi biệt nữa tại xỉu đó bài lá thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em đó là bầu cua không tan đó tại sao mà nói bầu cua không tan hồi xưa anh em chơi những cái bầu cua người ta xé hộp kiểm hộp là có tan đúng không đó thì bây giờ cái bầu cua này mình bao cho anh em không tan nha bao anh em xé hộp kiểm tra hộp và mình đã làm ở trong hộp này rồi bộ này sẽ lên bầu rung đó thì nguyên lý của nó là đi theo bộ bộ máy màu xanh báo rung đây là cái máy xanh báo rung nha anh em nha và một cái nón cái nón này để bắt qua cái bộ này anh em nha đây là cái nón này cái nón này bắt qua bộ này cái nón cực kỳ đẹp anh em nha. bên mình làm bên mình đứt tay anh em mình làm chứ không bất kỳ qua một cơ sở nào anh em nha không lấy bất kỳ của ai bên mình tự làm ra những cái sản phẩm này đó mình cam đam đảm bảo anh em không ai làm ra những cái nón này chỉ có bên mình làm thôi anh em nha đó khẳng định một điều luôn bên mình tự làm ra đúc kết ra những cái nón này và để cho anh em chơi đó thì mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình 08 0898 543 11 đó 0898 543 11 mình sẽ là người trực tiếp nghe điện thoại và sẽ là tư vấn cho anh em đó thì anh em cố gắng xem hết cái video nha anh em nha thì video của nó cũng có hạn thôi tầm 4 5 phút thì không để mất thời gian anh em thì mình sẽ test luôn cái bộ hột này cho anh em xem bộ hột này bao xé nha anh em nha tan nhỏ chứ phải không có tan nhưng mà tan rất nhỏ nói chung mọi thắc mắc anh em cứ liên hệ số điện thoại còn bây giờ mình sẽ đánh test cho anh em xem đây là cái thâu nhôm thâu nhôm này hoàn toàn không tan anh em thằng hoàn toàn là không có một cái gì ở trong này nha anh em nha đây là cái thâu nhôm bình thường thâu chợ thôi không phải là camera đó camera thì không ai dám khỏi kiểu này anh em nha khẳng định anh em là camera thì không ai dám khỏi kiểu này hết đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem lên bầu nó sẽ báo rung nha anh em nha đó khi nó lên rung nè mình sẽ chỉ cho anh em cách rung luôn đó, bắt nhịp rung của nó luôn nha anh em nha cái máy này trong này anh em sạc pin nè chơi anh em cứ chơi cả ba ngày khẳng định anh em đổ cái pin lên chơi ba ngày luôn riêng cái dòng pin mình bao cái máy này chơi ba ngày anh em nha còn cái này xà chỉ cần thay pin thôi anh em bay thay pin uh, nhỏ anh em đó cái máy rung này anh em chỉ cần bật nút lên là ok là anh em nha đó bật nút lên sẽ nó màu vàng này anh em đó mình sẽ test cái máy này qua cho nên khi anh em khởi động máy máy sẽ rung một nhịp này anh em đó anh em thấy rung chưa mình để đây cho anh em nghe tiếng rung của nó thôi nha anh em nha chứ thật sự nó rung rất là nhỏ đó bây giờ mình sẽ để con bầu lên cho anh em xem nè để con bầu lên cho nó rung nha anh em nha để anh em cảm nhận được ờ, nó rung như thế nào nha anh em đó đó nó lung là lên bầu nó sẽ rung kiểu đó nha anh em nha đó mình sẽ cầm lên tay cho anh em xem nè rất nhẹ nha không có tiếng động đó nhưng mà anh thả xuống dĩa nè anh em thấy chưa thả xuống đĩa nó sẽ rung kiểu khác anh em nha đó đó thì bây giờ mình sẽ lắc cho anh em xem nha có bầu nó sẽ rung không bầu nó không rung nha anh em nha có bầu nè anh em đó như chén này anh em bán nhà anh em muốn bầu cho mình nha đó bao nhiêu anh em bánh bầu bầu nha anh em nha khẳng định 100% có bầu nha anh em nha hai con bầu này anh em đó cực kỳ chuẩn xác nha anh em có bầu nó sẽ rung này đó mình sẽ cầm lên tay cho anh em xem nha mình sẽ cầm lên tay nè nó sẽ không có rung nha anh em nha nhưng mà thả xuống nè để cho anh em nghe tiếng thôi anh em đó để cho anh em nghe cái tiếng ờ, rung của cái ờ, cái bộ này thôi nha anh em đó anh thấy nó rung không đó đó sao khi nó có bầu nó sẽ rung như vậy anh em nha đó như cây này nè anh em vẫn có bầu nè anh em cây này nó tách tay vào bầu nha ít nhất cũng hai cây bầu anh em nha đó anh em thấy chưa ít nhất cũng hai cây bầu đó cây thứ ba này mình sẽ lắc cho anh em 10 chén đàng hoàng luôn nha cây thứ ba này dở luôn nè cây này khẳng định với em không bầu nha anh em nha không có bầu nha đó khẳng định với em không bầu có bầu là rung liền cái này cũng không có bầu anh em nha ai muốn bầu anh em bắt hết bầu cho mình nha đó, bắt hết bầu luôn đó, khẳng định luôn rồi chén này nó nó chưa bị phản xíu nha anh em nó bị phản xíu nha anh em nha nó bị phản nha anh em chén này không bầu anh em nha chén này không bầu ai đến bầu mình dỡ bầu anh em nha đó không bầu là cũng không bầu là bắt đi có bầu máy sẽ báo rung anh em nha rồi chén này cũng không bầu luôn anh em dỡ này đó bây giờ mình sẽ lật bầu lên cho anh em xem nha lật lên nó sẽ rung anh em thấy chưa đây là bộ cua không tan đó mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 đó anh em nhìn nè có bầu nó sẽ rung rất là mạnh nha anh em nha đó anh em thấy chưa có bầu máy rung rất cực kỳ mạnh luôn mình sẽ lật bầu xuống nè đó sẽ không bao giờ rung đó tất cả các mặt khớp không rung đó chỉ có khi lên bầu nó sẽ rung anh em nha lên bầu nó sẽ rung đó tất cả các mặt nó không rung lên bầu máy sẽ báo rung anh em nha đó thì mà anh em thấy hay thì nhớ để một like một đăng ký kênh hoặc là anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được tư vấn bên này nó có một công tắc anh em nha đó cái công tắc nón anh em chứ không chơi anh em gạt lên cái mũ này bao anh em quýnh ba ngày không hết pin anh em nha ba anh em quýnh ba ngày không hết pin và bên mình cung cấp cho anh em tất cả các loại hộp nhãn mát tem của bò cua 2021 rồi chúc anh em cái năm 2021 thành công hơn xin chào anh em